chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình mà là đại kênh đây và hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ sáu của cái khóa học tự học lập trình Slash 3.0 này nha thì trong bài học hôm nay chúng ta học thì chúng ta sẽ học vừa một phần giao diện nhỏ trong cái uh, giao các giao diện Slash đó chính là giao diện trang phục phần giao diện nhỏ trang phục thì các bạn biết ấy thì trong ờ, bài 1, bài 2, bài 3 của khóa học này thì mình để ờ, nhắc đến và chỉ cho các bạn từng phần uh, trong cái trong cái giao diện Strat này rồi nhưng hai phần này chưa được tìm hiểu kỹ cho lắm nên chúng ta sẽ bắt đầu từ trang phục trước và bài sau chúng ta sẽ bắt đầu từ âm thanh giờ nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn like share subscribe hoặc là à, nếu các bạn có thắc mắc gì vậy thì các bạn hãy comment ở dưới phần nhận xét comment mình đáp lại nha giờ bắt đầu nè thì đây là phần thiết kế trang phục và đây nó có rất là nhiều cái à, khiến cho chúng ta chỉ nhỏ hay gì đó rất khó hiểu nên ấy mình mình sẽ ờ, coi như là chỉ chia nó là ba phần phần thứ ba phần chính trong cái giao diện thì phần thứ nhất là đây phần trong viên màu đỏ đây à thì chính là cái phần à, cái phần danh danh sách chất trang trang phục cái đối tượng thì các bạn thấy mình đang chọn đối tượng đó là slide 1 mình sẽ chuyển cho nó con mèo đây con mèo rồi giờ ấy chúng ta đang chúng ta đang xem trang phục của đối tượng con mèo thì các bạn thấy trong này chúng ta có danh sách đúng không là phần chính thứ nhất à nó sẽ chúng ta thấy nó có số 1 và số 2 hai cái ảnh đây là ảnh trang phục thứ nhất của nó và ảnh trang phục thứ hai nó thì mỗi khi chuyển cái ờ, trang phục ấy thì chúng ta sẽ thấy trên màn hình nhìn trên màn hình này thì một khi mình chuyển thì nó sẽ thay đổi hình dáng của nó giống như nó đang đứng bình thường còn đây là hình khi mà nó nhảy hay nó đi gì đó thì đó thì đó là cái phần thứ nhất và lúc đó chúng ta sẽ thấy ở dưới nó có cái nút gì đó hình thú cưng với dấu cộng ở trên đây thì đây là nút để mà chọn à, để tạo ra một cái trang phục mới cho mèo nếu chúng ta thấy trang phục này không có hai trang phục thiết kế này không có được ấy thì chúng ta muốn chuyển nó thành hầm à, hình bơm cũng được thì chúng ta nhấn thay đổi trang phục chúng ta chọn vị không chúng ta có chỉ có bốn cái nút này cái cái ờ, view của mình nó sẽ là thay đổi trang phục thì khi nhóm này thì Strat nó sẽ chuyển lại cho chúng ta cái mục thư loạt hàng loạt thư viện các trang phục mà trong chương trình trong phần miền lập trên Strat có sẵn rồi chúng ta họ thích và chúng ta sáng tạo như đây chúng ta không muốn con mèo kia mà chúng ta muốn cái uh, muốn cái con uh, ngò tên này chúng ta có thể nhấn vào click thì đây lúc này đã có trang phục thứ ba và tên là Goboa ở phần trang à, chúng ta thấy cái kiểu trang phục Goboa ấy là tên nó chúng ta có thể thay đổi tên bằng cách nhấn vào và chúng ta thay đổi à, giống như à, người ngồi hành tinh người ngồi hành tinh Gobo người ngồi hành tinh đấy đây và và ở chúng ta sẽ thấy thông tin ở dưới cái ảnh đó đây có chữ người ngựa hành tinh Gobo do chữ quấy ra nó sẽ đạt ba chấm đây và chỗ đây ở dưới nữa ấy, nó sẽ ghi 93 nhân 109 thì nếu các bạn không biết nó là gì thì thì mình sẽ nói luôn nó là cái phần uh, kích thước của nó nó sẽ được hiện hình dưới đây luôn phần 93 bên trái nó sẽ là uh, độ dài của nó còn 159 đấy là độ keo của nó thiết cơ rồi giờ chúng ta chọn cái thứ hai đó là vỉ nếu mà chúng ta cũng nếu mà chúng ta không tìm được cái gì trong cái thư viện mà chúng ta muốn ấy, thì chúng ta nhấn này để chúng ta có thể vỉ những gì chúng ta muốn nhưng mà còn cái phân mà vỉ ấy thì đợi cho mình thì nó sau. còn nếu các bạn muốn mà tạo ra sự bất ngờ các bạn không biết nên chọn trang phục này trong cái uh, thư viện slot ra sẵn chúng ta có thể nhấn vào bất ngờ nó sẽ tự thêm một cái à, trang phục nào đó ngẫu nhiên trong cái thư viện đấy như thế như vậy đấy rồi thì phần cuối cùng ấy nếu chúng ta không muốn kẻ ba ấy thì chúng ta có thể tải trang phục mà mình có sẵn à, mình có sẵn hạt mình tự tải xuống mà mình muốn ấy mình nhấn vào nó sẽ hiện ra khu này và chúng ta chỉ cách nếu mà mình muốn cái bờ phóng mà không có chúng ta nhấn đó nhấn đây chúng ta sẽ tìm ra cái khu mà nó có ấy. rồi chúng ta tìm cái nhấn click chuột vào cái ảnh mà chúng ta muốn thêm về và nhấn nút open thấy không tụi mình đã để hiện ra cái phần bờ phóng rồi cái thứ mà mình đồng muốn không nice rồi và nếu sói muốn sói thì chúng ta nhấn vào cái trang phục đó và cái nút xóa đây xóa xóa và xóa rồi giờ mình muốn vẽ giờ bây giờ là mình lóc muốn vỉ cho mình không có mấy cái trang phục này thì ấy mình sẽ nhấn này và nhấn nút vĩ tự tạo cái trang phục mới chống được chúng ta có được thỏa, thỏa thích uh, sáng tạo và giờ chúng ta sẽ tới cái phần thứ hai đó chính là cái phần này cái phần mà chúng ta giúp chúng ta vì ấy giống như ben ấy thì có thể mấy em chị nhỏ nào thì cũng có thể để dùng ben uh, học được band trong cái uh, mấy em tiểu học lớp 3, lớp 4, lớp 5 à. và đây nó strat nó cũng giống như band giờ đây chúng ta nhưng mà trong đây nó sẽ đơn giản hơn trong đây nó sẽ có 9 phần đây chín cái phần rồi mấy chúng ta có thể vị thì thích với mấy cái ca đặt ở trên chúng ta sẽ xuống dưới mấy cái phần vị ấy thì cái đầu tiên nó chính là cái tròn thì thì cái đây nó sẽ copy nó sẽ beo bôi đen và chọn mấy cái ảnh nếu có ừ. trong cái thiết kế chúng ta có thể điều chỉnh cái hình cái đặt trên đây còn cái thứ hai là cái cầu vỉ chúng ta có thể vỉ chúng ta vỉ cái gì đó đấy chúng ta vỉ cái mặt cưa này thì chúng ta nhấn vào chọn ấy mình nhấn vào đấy các bạn thấy không giờ chúng ta có thể chọn được nếu ra nhấn vừa thân màn hình nói chúng ta nhấn vào chỗ thân à thì nó đấy ấy nó từ di chuyển chúng ta không muốn nó dây chúng ta muốn nó chịu dây đấy được rồi nó có thể nhìn xuống dưới nhìn lên xuống trái phải vui <laughs> còn cái phần mấy kia mấy dấu chấm ấy ở xung quanh ấy nó chỉ có đây bao nhiêu tà một hai ba bốn năm sáu bảy tám chỉ có tám dấu chấm thì mấy dấu chấm ở giữa thân này à và chỗ biêu nó nó sẽ kéo dạng cái đồ dài với đồ keo của nó đây đấy muốn nó dài hơn thì như vậy muốn nó thấp hơn thì thì như ờ, vậy còn cái phần đấy thì nó chỉ có thể chỉnh cái độ to của nó với kẻ mặc đồ keo và đồ dài một cách đi chỉnh một cách công bằng nhưng nếu chúng ta không muốn công bằng thì chúng ta nhấn nhiều lúc ship và nhấn thấy không chúng ta có thể thay đổi hình dáng bất cứ lúc nào chúng ta muốn uh. <laughs> vâng rồi nhưng mà nếu các bạn thấy được rồi các bạn thấy cái à, nó không ở một hướng thích hợp ấy chúng ta có thể nhấn này ở dưới cùng mình nhấn và quay rồi chúng ta đã tạo thêm một người mới chúng ta sẽ gọi đây là người lửa nhưng nó có một tím, thì chúng ta muốn cho nó không một tím ấy thì chúng ta sẽ nhấn các cái phần tổ ở trên đây à mình nhấn vào và chúng ta đó sẽ có ba phân ba phần này hơi phức tạp xíu đây là phần màu chúng ta sẽ chịu độ màu đó thì chúng ta muốn độ màu đỏ ở đây nhưng mà chúng ta thấy cái màu thì nó nhạt quá thì đây đây là độ bẹo hoa chúng ta sẽ chỉnh độ bẹo hoa xuống dưới lên đấy thấy nó đậm lại thấy nó hết nhạt nhưng cái điều này nó hơi đậm quá thì đây là độ sáng nó tối á chúng ta chỉnh cho đây lên cao nhất có thể thì chúng ta thấy nó đã tạo được một cái lửa hoàn chỉnh và chúng ta chỉ cùng sẽ chỉnh cái mắt của cái miệng màu đỏ luôn chúng ta nhấn di chuột chúng ta bôi đi ăn đấy thấy cái hình chữ nhật bè tròn chưa bôi đi ăn rồi chúng ta nhấn tô chúng ta chỉnh cái mông đấy rồi cái phần viền ấy thì nó chỉ dành cho ba cái công cụ là dòng phần uh, đoạn tạo là đoạn thẳng tạo là hình tròn với tạo là hình chữ nhật thì đây chúng ta thấy cái phân độ hình dạng không cái phân độ hình dạng ấy là có thể do là bạn không muốn cái cái đặt cái miệng như thế này thì chúng ta nhấn vào một cái đối tượng này mà chúng ta có thể chỉnh sửa được ấy chúng ta đảo vị bằng mấy cái đây à? thì nó chỉ ở cái này mấy cạnh này rồi nhấn vào chúng ta kéo lên thì nó sẽ thay đổi hình thay đổi hình dáng và chúng ta sẽ lép còng nó thôi chúng ta làm muốn lép cho nó nói ấy đấy chúng ta thấy nó nói rồi đúng không nhưng mà không được chúng ta muốn tạo thêm cái vào đây chúng ta nhấn vào biển đấy tạo thêm cái mới chúng ta đợi đấy được rồi giờ chúng ta chỉ xóa hết đi mình coi như xóa hết đi oh sorry chúng ta cắt thử boy đi sau đó chúng ta nhấn nút delete hoặc là chúng ta cái nút đây à, xóa ở trên này thì các bạn không biết ấy, thì nó có phân lật ngang chúng ta có thể lật ngang nó lại hàng <laughs> lên lật dọc u uh, nó thành một ai đó khác rồi à? <laughs> vậy cái phần này là cái phần đưa lên phía trên cùng nếu mà mà có mấy cái gì mà nó chia lại như như thế này à chúng ta mình đặt màu cho xanh cho nó phân biệt chúng ta vỉ đấy cái gì chia à? cái viên màu đỏ mà chúng ta copy mấy cái phần màu đỏ mặt của mình đấy, rồi nhấn đưa lên trên cùng hẹn đưa đưa lên đây à? đấy thì các bạn thấy thì nó để lên trên cái viên màu xanh không có ở trước nữa rồi giờ muốn xóa chúng ta có thể dùng cái này để xóa chúng ta kéo đấy chúng ta xóa biến mất ừ, đấy rồi giờ chúng ta sẽ tới cái phần chữ à. chúng ta muốn thêm chữ chúng ta nhấn đây nhấn chữ và chúng ta ghi chữ à, I love Strat rồi nhân xong đã sử dụng lại đây đúng không có nó, chúng ta chỉ nhận lại nó có cái phần chỉnh ở đây cái đây là cái phong chữ thì các bạn đang dùng vợ thì các bạn cũng biết rồi đấy đây là chỉ chỉnh cái phong chữ nhưng chúng ta chỉ có thể chỉnh được mấy cái ờ, phong chữ mà Strat có sẵn không chứ không thể chỉnh thành phong chữ mà nó có trong à, chúng ta muốn khác mà chúng ta muốn ấy nhấn maker đấy đẹp hoặc là ờ, hand driving hoặc là pixel như vậy nhưng có một điều lưu ý ấy là, à, là nếu mà chúng ta muốn chỉnh lại chúng ta nhấn chúng ta chọn cái bàn bè chúng ta nhấn lại thì chúng ta có thể chỉnh lại không nhưng lưu ý nha nếu chúng ta ghi tiếng anh ấy thì nó có thể bị hư á đấy chúng ta ghi ô được đúng không nhưng chúng ta xem dấu sắc ấy thì nó chỉ chiếu nó không phải pixel nó không phải kiểu mấy cái hình vuông nữa mà nó chỉ làm cái hình cái chữ bình thường do nó không có hỗ trợ mấy cái chữ kiểu vậy nha lưu ý cho các bạn còn cái phần này là phần dòng phần hình tròn với phần hình chữ nhật mà mình nói nó có thể tô mau bên trong giờ mình nhấn chúng ta không thể tô được nên chúng ta chỉ có view do đây là đoạn thẳng đoạn thẳng không có kia chúng ta sẽ chỉnh đây nha xem đây chúng ta về mình vừa nói với các bạn đây là cái phần kích thước kích thước cái nếp vỉ đồ to của nếp vỉ chúng ta chúng ta muốn đặt 10 vậy đây nó to còn không ấy còn nếu chúng ta không muốn vậy thì ấy, chúng ta có thể làm như thế này chúng ta có thể chỉnh kích thước lại thành 5 à, và đấy nó nhỏ lại chúng ta kéo thẻ và giữ nha thì nó sẽ dây thẻ đấy tạo ra một cái đồ thẳng mới nhưng ấy nếu chúng ta muốn vị cho nó thẳng heo ấy thì chúng ta nhấn giữ ship và chúng ta kéo thì thấy nó thẳng không đấy nó không có bị méo méo nữa chúng ta thẻ chúng ta muốn tạo cái đồn thành khác thì chúng ta có thể tạo họ thích nhưng ấy có cái phần mà chúng ta không à, muốn là nếu chúng ta muốn tạo một đồn thẳng chúng ta muốn đè một cái à. đấy chúng ta thấy cái nút không chúng ta nhấn và chúng ta đợi này mình đợi này rồi mình muốn tẹp hình tẹp giác như vậy đúng không mình thấy cái nút nữa à. mình nhấn mình kéo đúng nút đây đấy đây là tẹp hình tẹp giác nhưng mà cái này vậy không thể tô màu được nha Đợi, coi thử tô màu được đấy nếu các bạn ghép hết thì các bạn có thể tô màu đây là phần tô chính của nó đấy các là chúng ta có thể tô bên trong và thay đổi màu của cái viên rồi nó thay đổi màu thành màu à, màu vàng đi đấy được rồi đấy giống như cái biển báo và còn đây hình tròn chúng ta có thể kéo thẻ đây nó tạo ra một cái hình chúng ta đặt cho đây màu đen còn đây cũng là màu đen <laughs> như vậy nhưng mà chúng ta thấy mắt không chỉnh đấy chúng ta tắt đi chúng ta nhấn chuột bôi đen nó vậy chúng ta thấy cái gì đây không cái đây xem chép mình nhấn vào nó giống như là tạo ra bản sao mới của nó chúng ta nhấn nút dán ra ấy nó sẽ tạo ra cái mới thấy kích thước rõ ràng không chúng ta kéo thể chúng ta làm sao cho nó đúng vị trí đấy như vậy và mình sẽ tạo ra cái mắt màu trắng luôn <laughs> ồ ồ đấy như thế này rồi rồi chúng ta muốn tạo cái miệng nhưng mà miệng chúng ta muốn hình vuông thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần hình chữ nhật này chúng nhấn chúng ta có thể thay cái viên này chúng ta nhấn giữa à, chúng ta muốn hình vuông ấy, thì chúng ta có thể nhấn nhiều một ship để chúng ta có thể dùng hình vuông rồi chúng ta đã tạo được nhưng có điều là cái viên hơi nhỏ cái viên màu đen ấy chúng ta có thể chuyển nó to lên bằng cách thay đổi kích thước nó nhưng mà đừng có thay quá cho không thì cái miệng nó nó sẽ sao sao ta hư ấy rồi đấy chúng ta đã tạo được và như thiếu cái gì đúng không à cái lưỡi <laughs> vân vân rồi đấy chúng ta đã tạo được một cái nhân vật cho riêng mình hình tam giác thấy nó xấu quá okay rồi chúng ta muốn tô còn cái phần này mình chưa nói tới là phần tô chúng ta có thể tô lại tô lại cái view tô lại cái ờ, phần trăm như vậy thôi mình không thích dây nữa đây mình thích cho nó như dây và cái miệng nó vẫn màu trắng chúng ta muốn chúng ta có thể chỉnh cho nó màu khác rồi đây <laughs> chúng ta có thể chỉnh như như vậy ấy. coi chúng ta chúng ta chỉnh màu khác ấy rồi đó nó càng xấu hơn lúc nãy rồi giờ các bạn thấy uh, mấy cái kích uh, giờ các bạn biết cách chỉnh mấy cái phần này chưa nhưng ấy có lúc chúng ta muốn kéo hết cả cái mặt qua chỗ khác ấy thì đây mà kéo cái mớ mọi cái phân tạp giác cái kéo đây không được nên phải bôi đen hơn kéo nha nhưng mà chúng ta cứ làm vậy vài thấy nó mỏi mỏi chúng ta muốn nhóm nó là thành một cái nhóm đó, lúc này chúng ta muốn di chuyển lên gì, chúng ta chỉ cần nhấp một cái clip và chúng ta kéo thẻ thôi khối bôi đen thì nó vẫn sẽ tất cả mấy cái mặt này nó sẽ di chuyển chúng ta bôi đen hết chúng ta nhấn vào nút nhớ mà thì nhớ lại và mỗi khi chúng ta nhấp clip một cái là chúng ta kéo đấy thấy không đây là di chuyển tới một vị trí khác một cách uh, khỏi an toàn khỏi bôi đen nhanh tay còn nếu chúng ta không muốn ấy chúng ta có thể nhấn nút hủy nhớ và chúng ta chỉ có là kéo được một cái thôi rồi đấy giờ như như vậy nha ô <laughs> rồi đó giờ ấy các bạn thấy cái nút chuyển thành bitmap dưới không các bạn nhấn vào thì ô nó chuyển thành màu nó chuyển thành hình vuông hết rồi ạ? cách điêu thì nó hơi nhỏ thôi còn ba cái nút đây ấy là nút thu nhỏ phóng to với cái banh cái để giúp chúng ta mà có thể à, ờ, à, ờ, phóng to lên cái màn hình để chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta vì được cái phần bitmap này nó chỉ có 8 cái cũng như cái lúc nãy thôi đó chính là phần bút cầu vĩ như chúng ta biết nhưng nó chỉ là ừ, viên hình vuông và cái phần dòng và phần hình tròn phần uh, hình vuông về phần chữ biết rồi đấy và hoặc là cái phần tô màu nhưng mà phần tô màu này rất là khác nha không giống như cái trước khi tô màu ấy thì chúng ta thấy không nó bị chia à. nhưng khi chúng ta nhấn vô đây nó sẽ bị tô theo còn nếu chúng ta muốn màu đỏ nó sẽ hết màu đỏ hết cả cái phần miệng thành màu đỏ luôn nó không giống như cái trước thì các bạn nào tin mắt thì các bạn xem thử nha cái nào khác trong cái việc tô màu phần bitmap về beto rồi à, nói cho mình biết nha còn phần tẩy á mình tẩy cũng khéo đó đấy thấy không mình tẩy một lần này thẻ mất về cuối cùng là cái phần tròn cái phần này hơi mới à ờ, giờ mà cái phần veto không có rồi nhấn là vậy chúng ta giống như chúng ta bôi nhưng mà chúng ta không phải bôi đi ăn kẻ cái khu đó khi chúng ta làm vậy trong veto khi chúng ta làm vậy thì nó sẽ bôi đi ăn hết bôi đi ăn kia hơn tạm giác nhưng không cái đây thì không chúng ta bôi thấy không nó chỉ bôi bôi cái phần trong ô vuông không trong các bôi hết cái đối tượng và chúng ta kéo vô là hay không à. nó bị mất xóa ô oh, nó bị mất một cái cành rồi thì chúng ta sẽ có thể bù đắp lại nó bằng cách vĩ lại thêm cái viên rồi và chúng ta muốn cho nó chuyển thành beto lại thì chuyển nhưng trong lúc đó thì chúng ta không thở nó nó sẽ ghép lại thành một cái đối tượng luôn không phải do nó nhóm lại là do khi mà từ bitmap chuyển sang vector ấy nó sẽ nhóm lại thành một cùng một lúc luôn lúc đó chúng ta sẽ không thở chỉnh sửa cái mắt hay cái gì được chúng ta không thở tô được đây chúng ta muốn tô không thở tô được đấy nên mình nói với các bạn vậy rồi rồi giờ chúng ta có thở sẽ vẽ vài thứ giống như cái thân nè à cái thân à, cái tay à, với cái chân như vậy rồi vậy là chúng ta đã học xong một cách làm trang phục thì uh, nếu mà muốn làm kia nếu mà các bạn muốn làm phi thiêu, các bạn có thể vẽ một cái thiên thier thì ý muốn bạn theo cái màu với cái viên mà mình mới chỉ cho các bạn rất là đơn giản đây giống như kia phi thiêng à phi thiêng đấy giống như phi thiêu vậy mà thấy cái đây ít quá chúng ta dùng đây à chúng ta thay đổi kích thước nó cho nó bị cong đấy nó thành phi thiêu rồi ấy giống như các bạn muốn ấy nhưng mà nếu mà các bạn thấy không vì đẹp thì các bạn cũng có thể tải cái ảnh phi thiền xuống dưới xong rồi các bạn dùng đây à tải trang phục lên như vậy rồi bây giờ video đến đây cũng xong rồi đấy thì hôm nay chúng ta chỉ học được cách dùng trang phục trong Strat rồi nha thì nếu các bạn nào không hiểu ấy hay là thắc mắc ấy thì các bạn hãy comment ở dưới phần nhận xét để mà mình đáp và mình hướng nhỏ cho các bạn nha bây giờ sẽ các bạn và bye bye nha <laughs> bye bye